Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm bắt trước cựu Bộ trưởng Đương Kim Tổ Nhân Trương Minh Tuấn Ông Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông hiện đang thụ lý 14 năm tù vì tội nhận hối lộ và vì tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Trương Minh Tuấn nổi tiếng là đã viết sách. Và điều ngạc nhiên, ông nổi tiếng không phải là viết sách hay mà ông nổi tiếng là viết sách dạy đảng viên, nhưng chính ông lại làm gương xấu. Vào năm 2016, ông Trương Minh Tuấn từng chủ biên cuốn sách với tên gọi là Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa với tư tưởng trong cán bộ đảng viên hiện nay. Tuy nhiên, cùng với ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn đã bị truy tố về hai tội danh vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an cũng vừa ban hành kết luận điều tra về vụ án này. Đây là hình ảnh ông Trương Minh Tuấn và tác phẩm của mình. Với những gì cơ quan điều tra vừa kết luận về người chủ biên cuốn sách, nhiều người nhìn nhận rằng đây là điều hết sức phản cảm và nhiều ý kiến cho rằng cuốn sách cần phải được thu hồi. Tuy nhiên, kết quả thì không thu hồi mà vẫn để nó tồn tại cho đến nay đây là bằng chứng rõ ràng về quan chức của nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ viết sách dạy người khác một đường, nhưng họ lại hành động một nẻo. Chiều ngày 4 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật phối hợp với tổ chức hội nghị nghiệm thu bản thảo cuốn sách tăng cường công tác xây dựng đảng trong công an nhân dân theo nghị quyết của Đại hội 13 Đảng Cộng sản do ông Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an làm chủ biên. Thành phần tham dự rất hoành tráng, toàn tài to mặt lớn của ngành công an, ngành lý luận của đảng và ngành xuất bản. Các tên tuổi có thể kể ra như ông Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thành, Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Nghiệm Thu. Ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật, cùng với nhiều nhân vật lớn khác trong Bộ Công an Việt Nam. Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây là hình ảnh họp và giới thiệu sách của ông Tô Lâm. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2021, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đề nghị nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật giao ban hành sách đảng phối hợp với Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị tổ chức bản thảo về đề xuất xuất bản phát hành cuốn sách tăng cường công tác xây dựng đảng trong công an nhân dân theo nghị quyết đại hội 13 của đảng do đích dân ông Tô Lâm chủ biên và kéo thêm nhiều người khác cùng tham gia phụ giúp. Nội dung cuốn sách xoay quanh những nội dung nhàm chán mà người dân hay nghe trong các văn bản chính thức của nhà cầm quyền. Không biết ông Tô Lâm muốn sách nhàm chán đấy để làm gì? Có lẽ là để chạy theo danh hão mà nhiều quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam hay muốn thể hiện ra ngoài. Họ muốn chứng tỏ rằng họ cũng có chữ, chứ không chả chỉ biết dùng võ để đè dân, dùng bạo lực để bắt người. Trương Minh Tuấn là con người ra sao thì không còn có gì thể che đậy được nữa. Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone mua công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã nói lên tất cả. Trước tòa, ông Tuấn đã thú tội và thừa nhận việc làm sai trái bị xã hội lên án. Ông nói, tòa này có thể kết thúc nhưng tòa án lương tâm sẽ bám theo chúng tôi mãi mãi. Đó là điều đau khổ nhất mà tôi mang theo suốt cuộc đời. Đây là hình ảnh báo Công an Nhân dân trích giới thiệu sách của Tô Lâm khi bị tước hết quyền lực, bị tống vào tù, ông cựu bộ trưởng mới nói thật. Hiện nay, ông Tô Lâm bắt trước, y hệt như ông Trương Minh Tuấn trước đây. Cũng viết sách dạy dỗ người khác, nhưng rồi con người ông Tô Lâm như thế nào thì chắc không cần nói, thì ai cũng có thể hiểu. Năm ngoái, ông ta đã sang London ăn thịt bò rát vàng hàng ngàn bảng giữa lúc người dân đang đói khổ chống đại dịch. Rồi trước đó nữa, ông ta đã trà đạp đến luật pháp quốc tế và luật pháp của Đức bắt cóc người